đây ơi ai làm câu chúc mừng năm mới đấy ờ, năm mới chúc mọi người ăn khang thịnh vượng nhé tình yêu như nước mà tình ra cũng như thiên đường còn còn sao được mọi người ơi xíu thôi xíu thôi dạ ôi lỗ ơi quá tôi tưởng nhiều lắm mà ok máu lỗ rồi gì là vẫn vẫn gì là vẫn vẫn, vẫn là ông admin làm cái này à, tôi chỉ muốn tiếp tục bắn đi bắn tiếp bắn tiếp chứ đừng có như hồi nãy tự nhiên đang bắn bắn tiêu quay gần quay gần lên đi quay gần lên đi đừng có đi ra xa không là nó không quay được sứa kia mở cái quality ba nứt nè ta phút chuẩn bị mua hai thôi hai thôi ông nào hóa lòng mà muốn vậy ông nào hóa lòng mua lậu á hai mở hai thôi dốt đi mày mở hai thôi mở hai chứ mở hai <coughs> mở hai nước cho bị chết à mở hai vẫn làm sao mà thấy được hai thấy được rõ nếu mà đứng gần đứng gần đứng gần thấy rõ rồi nhưng mà kiểu đấy. đứng xa cũng thấy là cút ờ và game game ba cái cầu ấy rồi còn hai cái cầu sao không tưởng ba cái đấy cái cầu mà cái pháo bông nhìn nó lạ quá bay